Rồi xin chào cả nhà đã đến với kênh à, Phúc Shipper TV nha Vâng và ngày hôm nay à, à, Phúc sẽ dẫn mấy anh chị em mình đi câu cá hồi lòi thì mong rằng cả nhà mình sẽ theo chân nhóm của mình đi quay xem câu cá hồi lòi như thế nào nha câu cá đây là câu cá hồi lòi mình nó sẽ không có cần lưỡi nha cả nhà đây bà xã mình mới chỉ cách tóm chứ mình cũng chưa biết tóm cái lưỡi câu cá hồi lòi như thế nào nữa rồi let's go cả nhà ơi ở đây mà tới mùa trái cây nữa phúc sẽ ờ, quay lại ờ, giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem ha chơm á có bông hay cả nhà đây chôm chôm sầu riêng bưởi đầy đủ hết vườn trái cây này sầu riêng có trái nè cả nhà đó có trái luôn nha wow trái nhiều quá vậy nè oh, trái sát gốc luôn nè cả nhà ơi ở miền Tây mình à, cái cảnh này nè cả nhà mát lắm về à, miền tây mát lắm nha cả nhà ơi rất thích luôn đây vườn trái cây xum xê rất nhiều mé sông cả nhà ơi kiếm ờ, nước chưa có rồng chưa có rút sao con gì vậy con còng câu hồi lò mà dính con còng trời con gì vậy wow còng đi câu thò lò mà bắt còng luôn chưa vô hang sao bắt được đó ok rồi thu hoạch tối nấu cháo còng rồi chào cả nhà nha sớm à, mình đi à, cả nhà mình đi câu à, cá thò lòi á là do nước cũng chưa có rút cũng không có bãi câu á uh, chuyển sang mình uh, bắt ốc luôn ốc bu vàng nhiều lắm cả nhà đây cho mình sẽ à, bắt ốc về hấp xả thôi rồi xin mời cả nhà xem qua cái à, thao ốc của mình này nha đây cả nhà ơi sau khi cả nhà mình đi câu cá thò lòi thì do nước lớn cũng không có bãi câu á thành ra mình chuyển sang bắt ốc luôn đây còn ốc bu không nha cả nhà quan ốc quan toàn tự nhiên nha này chút nữa mình ngâm cho nó nhả sạch bùn rồi mình à, sẽ à, hấp xả rồi cả nhà sau khi ngâm mấy cái đồng hồ giờ mình chuẩn bị à, bỏ lên bếp ấp đây là lót lớp xả với rồi rồi bỏ vô coi khắp khu khắp xã ở miền tây mình không cần mua nhà đi bắt làm nhiều lắm ốc bự không luôn bự bự ốc đi bắt miền ngâm ờ, ớt vô mấy cái rửa lại coi để ăn cho ngon ngâm có hai ba chục trái ớt rồi lấy muối cho thêm chút muối vào nữa được không rồi chế một rồi cái nắp không đó nắp rồi đâu lót lớp xả dưới rồi giờ mình bỏ thêm lớp xả trên nữa cho nó thơm miếng ốc ra đây nè rồi bỏ nắp vô con sau khi à, bắt nồi ốc lên thì à, giờ mình đi à, hái mở lá cách ra cả nhà ơi ăn kèm cho nó ngon đây cây nhà lá vườn không nha cả nhà lá cách bằng cây nhà lá vườn thôi nha ừ ừ từ từ đây mình ăn kèm với à, ốc bu cho nó à, thơm đây, cây nhà lá vườn thôi à, không có thuốc men gì hết nha rồi tiếp tục đâu có ớt luôn hả giờ chỉ ớt luôn cái ớt này cả nhà ớt tự nhiên nha ớt hiểm nha đó rớt không đầu đây đó nè ừ, ớt quá trời ớt ớt xanh nữa nè dầm vô ấy cho nó ngon đây còn lá cách ở đây cả nhà ơi có đọt nhãn lọc nó đẹp lắm lá cách quá tốt luôn cả nhà thơm lá cách này à, hầm xả hầm gắn này. mưa xuống nòn ờ, eo này rồi còn quanh kia là hát nữa quanh kia hát tiếp nữa. đây lá cách dê nghe sao đó, hoàn toàn tự nhiên Rồi mời cả nhà mình à, cùng ăn với à, gia đình à, của Phúc nha đây cả nhà ơi, ốc sau khi bắt xong người ngâm ớt rồi nhả bùn sạch sẽ ăn kèm lát cắt nước mắm này, mắm xả, xoài non, muối ớt chấm xoài rồi. Đây. Vô coi. Đói mà. Ăn đi có mấy đứa chấm không được giờ lấy Rồi mời cả nhà mình uh, cùng ăn ốc nha cả nhà ơi. Đây. Ủa Xuống dưới lấy cái tô không? Đây cả nhà. Lấy thôi cha. Biết nhỏ thôi rồi mời cả nhà cả nhà nước mắm uh, ờ, sơ ớt nha cả nhà uhm. Ừ, ngon á ốc ngon ăn lá cách hấp dẫn không ngon. Ơi ngon sạch trẻ ăn ngon vô luôn trẻ vừa xong luôn hả mới vô luôn hả ăn con mới chai luôn mời cả nhà cả nhà ơi mời cả nhà ăn ốc rồi mời cả nhà ăn ốc nha ốc đâu ốc ha đây là đặc trưng miền quê nha đây mới có rồi nè cái muối nè hốt qua bển rồi bác đây cả nhà ơi ốc rồi nha ốc mình ngâm mấy tiếng đồng hồ giờ sạch sẽ ăn rất là ngon luôn cả nhà ăn kèm với ờ, lát cách với ờ, sòi non chấm ờ, nước mắm xả ớt lâu lâu được nghỉ lễ giờ làm đi bắt ốc bu rồi mời cả nhà mình cùng ăn nha cả nhà thấy hay thì cho phúc xin một like một lượt chia sẻ với một lượt đăng ký xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ